xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen đường thì tôi chơi vơi còn tôi vẫn cứ đứng đợi em nhẹ bước đến như đã thôi hẹn Chờ chờ gió eo mình